Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpprosot.com Ngày hôm nay chúng ta quay trở lại với tôi 1 phút 30 giây à, Vì cái câu hỏi của các bạn khá là nhiều gửi cho mình Đó là cái cách nào để chúng ta convert Tức là chúng ta chuyển đổi cái định dạng Cái preset um, của Lightroom sang Camera Raw làm cách nào cho nó nhanh nhất Trước đây thì mình đã có làm cái video rồi Tuy nhiên cách làm thủ công là chúng ta phải đổi sang hình DNG các thứ đồ nó rất là mất công Thì hôm nay có một cách để chúng ta làm cực kỳ nhanh luôn Rồi công việc của chúng ta thì nó rất là đơn giản Các bạn sẽ mở trình duyệt web lên Vô một cái website tên là presetconverter.com Đây cái chữ thì mình sẽ để ở đây ha. Thì ở trong này á, là một cái website giúp chúng ta chuyển đổi cái preset này rất là nhanh à, Tác giả của website này rất là tự hào một người Việt Nam tên là Nguyễn Xuân Linh Thì cái cái website này thì nó không thể nào đơn giản hơn luôn Công việc của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ chọn cái file preset của chúng ta Ví dụ như là một cái file à, ví dụ các bạn đang có một cái uh, file XMP là preset cho camera raw chẳng hạn vậy các bạn muốn đổi nó sang thành preset cho Lightroom thì các bạn sẽ chọn cái uh, định dạng đó các bạn open sau đó các bạn bấm nút convert ngay lập tức thì trình duyệt nó sẽ tải về chúng ta một cái folder mới cái file mới và file né này chính là cái file file uh, convert từ cái file XMP hồi nãy và hay hơn chút xíu là ở trong cái um, cái cái cái cái chức năng này thì chúng ta có thể sử dụng được um, cho nhiều file và nhiều hỗn hợp đa dạng cái reset ví dụ như là đây mình có thể chọn toàn bộ cái reset này các bạn có thể thấy là chúng ta vừa có reset cho Lightroom vừa có reset cho Camera Raw nó lộn xộn hết ta chọn hết à, tối đa thì các bạn sẽ chọn được là 10 reset nhé thì đây mình có 6 reset rồi và chúng ta bấm nút convert ngay lập tức là ở trong uh, website này sẽ đẩy về cho chúng ta một cái folder bao gồm là những cái file đảo ngược lại hồi nãy ví dụ như là nãy là delux 04 delux 05 thì là file XMP à, thì bây giờ nó đổi thành Lightroom Preset và tương tự với những cái file Lightroom Preset bị đổi thành Camera Raw đơn giản vậy thôi thì bây giờ chúng ta chỉ việc add cái preset này vô trong cái phần mềm của chúng ta là chúng ta có thể sử dụng thoải mái rồi Nha, thì nó đơn giản thế <laughs> thì nó cực kỳ đơn giản như vậy thôi thì cái này đây mình cảm muốn gửi lời cảm ơn tới anh Nguyễn Xuân Linh là người sáng tạo ra website này khá là tiện và mình không hiểu sao lại giới hạn ở cái con số 10 có lẽ là số may mắn của ông hay sao đó mình không biết nhưng mà nếu đây là lần đầu tiên ấy, các bạn đến với kênh của mình đừng quên kéo xuống xíu nhấn nút subscribe và đăng ký mình sẽ có nhiều cái chia sẻ hơn cho anh em trong những cái video sau đừng quên comment cho mình biết là ở những video đó anh em muốn mình làm về vấn đề gì nhé bye bye